Mình chào toàn thể quý vị và các bạn Chào à, bà con cô bác xa quê Hôm nay Minh Toàn à, xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về cái khu đô thị Dương Nội ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Cái khu Dương Nội này là một cái khu đô thị mới của thành phố Hà Nội ngày hôm nay Đất ở cái khu Dương Nội này cũng đang rất là nóng Chính vì thế mà hôm nay Minh Toàn có cái dịp đến cái khu Dương Nội này và muốn chia sẻ một số cái hình ảnh về cái khu Dương Nội của Hà, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đến quý vị và các bạn để quý vị các bạn hiểu thêm về cái khu Dương Nội này. Thì sau đây Minh Toàn à, xin mời quý vị các bạn hãy ngắm cái khu Dương Nội này trên à, bằng à, các cái hình ảnh ở trên cao tức là bằng cái uh, lái cam mà toàn quay sau đó thì sẽ cùng với Minh Toàn chúng ta hãy đi dạo quanh ở khu dương nội này để hiểu thêm về khu dương nội này làm sao mà khu này lại ờ, đất rất là nóng và rất là nhiều căn biệt thự như được là đài báo đã nói đến là những cái căn biệt thự của Hoan rất là lâu và bất động sản đã quay trở lại thời gian này ờ, rất là nóng trong khoảng ờ, một năm đổ về đây thì xin kính mời quý vị và các bạn bây giờ thì ờ, Minh Toàn xin ờ, mời quý vị và bạn chúng ta hãy dạo một quanh ờ, vòng quanh cái khu Dương Nội Hà Đông này xem khu Dương Nội này như thế nào nhé. À, đây là khu Dương Nội ở Hà Đông và như quý vị các bạn cũng đã biết là khu này thì là khu mới ở Hà Đông thì các cái nhà đầu tư cũng như là Ờ, rất là nhiều cái nhà biệt thự được xây lên bởi các nhà đầu tư và đường ở trong khu rừng núi này quý vị bạn thấy cũng rất là vắng so với uh, nếu mà hà đường Hà Nội như thế này thì rất là vắng ờ, à, việc bạn thấy các ngôi nhà đang được uh, xây dựng như Minh Toàn à, quan sát ờ, thì Minh Toàn thấy là ở trong khu rừng nội này là dân tỉnh sống đang rất là ít các bạn ạ đây các cái khu này đang xây dựng và phía trước mặt của các bạn là một cái hồ rất là rộng ở đây à, Minh toàn xin chia sẻ đến quý vị các bạn à, với tư cách là một người à, là một người đi khám phá chứ không phải là một hướng dẫn viên du lịch nên ờ, trong quá trình chia sẻ có gì ờ, mà ờ, không hài lòng thì cũng rất mong các, bạn hãy bỏ qua cho Minh Toàn đây hồ quý vị bạn nhìn thấy rất là rộng đúng không ạ trong khu rừng nội này thì hiện giờ rất là rộng và người dân thì chưa ở mấy trong này thì ờ, theo cái ờ, như quý các bạn cũng đang nhìn thấy ở trong này thì chủ nhà ờ, chủ đầu tư cũng như là uh, các cái nhà đầu tư là rất là chú ý về là uh, môi trường rất là nhiều người quét rác và cây xanh rất là nhiều rất là mát mẻ ở đây thì hầu như các căn biệt thự là chưa bán được nhiều cái việc bạn ạ mới bán được khoảng à, bán thì à, mọi người à, ôm đất thôi nhưng mà để mà nói để mà dân tình mua thực sự để mà sử dụng thì à, ở trong khu dân nội này à, mua chưa đến à, mua sử dụng chưa đến một phần trăm đâu quý vị bạn và đường xá trong này rất là đẹp đây như quý vị bạn đang thấy đường rất là rộng Đường 4 làn Có những tuyến đường to như này là đường 4 làn Và các căn ờ, biệt thự cũng ờ, biệt thự liền kề cũng đang được xây lên Chúng ta hãy đi uh, tham quan ở khu nhiều cây này xem thử có gì thú vị nhé Thu Dương Nội thì là nằm ở cái đường ờ, Lê Văn Lương kéo dài xuống đường Tố Hữu và bên tay phải đường Tố Hữu khi mà quý vị bạn đi từ hướng Lê Văn Lương đi xuống uh, đi xuống Hà Đông ấy thì nó nằm bên phải đường Tố Hữu các bạn nhé. Đấy, đường xá trong này đẹp lắm các bạn Đây là một trong những cái khu mới của Hà Nội Đây các bạn cũng đang thấy các cái liền kề cũng như là các biệt thự Chưa được người ờ, ở, chưa có người ở Và đây là các khu trường học, trạm y tế nếu mình toàn có tiền mình toàn đầu tư trong này một uh, căn biệt thự như này mình toàn cảm thấy rất là hài lòng khi mà dạo quanh uh, khu dương nội này đây là các nhà liền kề các bạn và chưa có người ở khu dương nội này cũng là một cái khu mà rất là nóng về uh, đất của Hà Đông, Hà Nội ngày nay nhưng trước việc bạn à, biết ở khu Thanh Hà Minh Toàn có chia sẻ thì là cái tình trạng mà à, đất sốt rất là cao như à, khu này thì là nó không được sầm uất hay là đất nó cũng không nóng bằng ở khu Thanh Hà nhưng mà đây cũng là một trong những khu mà đất rất là nóng ở Hà Đông Hà Nội các cái căn liên kề như thế này chưa có người sử dụng và từ khu dương nội này lên trung tâm thành phố Hà Nội cũng ờ, rất là thuận tiện rất là gần chúng ta chỉ cần đi ra cái đường Tố Hữu và chúng ta ngược lên trung tâm Hà Nội qua cái đường Lê Văn Lương kéo dài đây các bạn thấy ờ, các cái căn biệt thự xây lên và đang bỏ hoang đây là một trong những cái khu cũng được là đài báo và dân mạng nói rất là nhiều về cái ờ, cái sự bỏ hoang của các cái căn biệt thự Đây như đằng trước ờ, các bạn cũng đang thấy Đây là cái đường mà chúng ta đi thẳng ra đường ờ, Tô Hữu Đây, đây là đường này đi thẳng ra đường Tô Hữu các bạn Nhưng mà mình Toàn ờ, không đi thẳng ra đường Tô Hữu Mà mình Toàn muốn việc bạn chúng ta hãy khám phá Ở cái trong cái khu rừng nội này Để quý vị các bạn hiểu thêm về rừng nội trong trường khu dương nối này thì cũng ờ, có các chú và các bác bảo vệ nếu mà quý vị bạn muốn tìm nhà hay tìm đường tìm địa chỉ liên hệ thì ờ, các bạn hãy ờ, hỏi các cái chú bảo vệ các chú đấy cũng chỉ rất là nhiệt tình cho các bạn và đây thì các cái chị em mới trường đang quét dọn thì chính vì thế mà quý vị bạn đã hiểu vì sao mà đường dương nôi nó lại sạch sẽ rồi đấy các bạn đang thấy các cái căn ờ, biệt thự liền kề mọc lên rất là nhiều và trong này cũng uh, người dân cũng đã có một số người dân đã sinh sống ở đây nên mà uh, việc bạn cũng có thể thấy là có người ở nhưng mà tỷ lệ rất là ít và đây là những cái căn mà cách đây ờ, hai năm gần đi ờ, cũng đã xây lên nhưng mà chưa hoàn thiện và để đến bây giờ đây các bạn thấy những cái, cái vườn hoa rất là đẹp cây cối ở trong khu này cũng ờ, rất là mát mẻ đây bạn thấy các vườn hoa như thế này cái cách xây uh, ờ, các căn biệt thự quý vị các bạn Như các bạn thấy các cái căn à, này đang à, hoàn thiện để mà à, kịp cái tiến độ cho các chủ đầu tư cũng như là các cái, người dân mua đây là cái đường chính để ra và phía này là phía ra của đường uh, Tố Hữu thì phía đi ra đường Tố Hữu và xin mời quý vị bạn à, chúng ta hãy đi một vòng ở ờ, ngoài phía ngoài phía ngoài thì uh, như các bạn cũng uh, đã biết thì uh, các khu đầu tư thì uh, thường là có những cái hình ảnh ở phía ngoài thì ở đây thì Minh Toàn cũng thấy ở đây ờ, các cái hình ảnh như thế này sau này ở trong khu tương nội là một cái khu đáng sống của Hà Nội và đây thì ờ, cũng là cái khu mà trồng đào trồng quất cũng như trồng cây cảnh phục vụ cho cái các cái dịp lễ Tết của Hà Đông Hà Nội ở Hà Đông bây giờ thì rất là nhiều khu phát triển và khu rừng nuôi này cũng là một trong những cái khu phát triển và khu kinh uh, khu khu mới của Hà Đông Hà Nội thì nếu mà quý vị các bạn có dịp thì uh, xin kính mời quý vị các bạn hãy uh, đến khu rừng nuôi này một lần để chúng ta tham quan và cũng có thể là quý vị các bạn uh, muốn đầu tư đất hay là về bất động sản thì đây cũng là một cái khu mà ở Hà Đông bây giờ cũng rất là nóng bạn thấy các cái căn nhà làm lên bỏ bỏ giờ rất là nhiều tuyến đường này thì là tuyến đường mà đều nối ra được hai cái đường lớn của à, Hà Đông đi đường này như quý bạn biết là cũng là một cái đường mà chúng ta ngược ra ở à, đường Tô Hữu Đấy, là biệt thự các bạn trong này cái đường chính rất là đẹp các bạn đây là cái tuyến đường chính ở giữa của cái khu rừng nội này các cái căn nhà liền kề lại các căn nhà liền kề chưa bán và chưa có người ở và đây là đường đi ra phía ngoài dân và đi ra cái đường à, đường chính của Hà Nội rồi để à, hiểu thêm về à, Hà Nội ngày nay như là Hà Đông Hà Nội ngày nay thì à, rất mong các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video về Hà Nội ngày nay và cũng như là ủng hộ kênh Việt Nam Travel hay là kênh của Minh Toàn để Minh Toàn này có những cái video mới thú vị hơn để phục vụ quý vị và bạn được tốt hơn Và video ờ, Minh Toàn ờ, hôm nay xin tạm dừng tại đây ờ, Cảm ơn quý vị và bạn à, đã đón xem video Xin hẹn gặp lại quý vị và bạn